nhằm đảm bảo lực lượng cho kế hoạch đường dài của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung một số cầu thủ, trong đó mới nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9. Do đội tuyển Việt Nam tạm thời ngừng hoạt động để các cầu thủ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Australia, nên Công Phượng sẽ sinh hoạt, tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín cùng với U22 Việt Nam để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trước đó trong buổi họp báo sau trận đấu với đội tuyển Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết vào đầu tháng 8 khi đội tuyển Việt Nam tập trung, ông đã gọi Công Phượng. Nhưng do tiền đạo này có việc cá nhân quan trọng, là việc ý nghĩa, thế nên ông tôn trọng việc cá nhân của cậu ấy. Tôi cũng đã đề nghị VFF một số lần triệu tập Công Phượng, nhưng do khó khăn về di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nên cậu ấy không ra được để hội quân. Nếu Công Phượng có lên gần đây thì cậu ấy cũng trải qua gần 40 ngày không tập luyện nên không thể sẵn sàng thi đấu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 9 tới để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân khách gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 và đội tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10. Như vậy, Công Phượng sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn sớm được gia nhập trở lại với guồng quay chung của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á tối ngày 7 tháng 9, tuyển Việt Nam đã chơi cực kỳ cố gắng nhưng vẫn thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ Úc. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn xứng đáng được khen ngợi. So với trận Ả Rập Xê Út, Tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi khi tiếp đón Úc. Văn Lâm, Hồng Duy và Tiến Dũng có mặt ngay ở đội hình xuất phát. Trận trước vì chấn thương, Dũng không đi Ả Rập Xê Út. Chỉ với 3 sự thay đổi nhưng đã đem đến nhiều nét tươi mới cho Việt Nam. Chúng ta đã có sự chủ động hơn, đặc biệt ở mặt trận phòng thủ. Vẫn là sơ đồ 541 nhưng ra nửa hiệp 1 không còn thấy sự hớ hình giữa các trung vệ và hậu vệ, giữa các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự. Tuấn Anh không còn bỏ vị trí dâng lên tranh chấp tuyển Việt Nam phòng thủ khu vực và phòng thủ theo tuyến. Trong khi đó, Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Đức cố gắng áp sát, gây sức ép lên đối thủ. Tuy sức ép này không quá mạnh mẽ, nhưng cũng khiến đối thủ phải cảnh giác ít nhiều. Đội chủ nhà cố gắng giữ vững cự ly đội hình chặt chẽ, nên các vệ tinh của đội Úc không có nhiều thời gian cầm bóng. Đội khách dễ bị 2 đến 3 cầu thủ của Việt Nam ở khu trung tuyến vây ráp và đoạt bóng. Trọng Hoàng trận này quán xuyến cánh phải quá hay, tranh chấp quyết liệt, dù thể hình, thể lực của anh yếu thế hơn đối phương khá nhiều. Cánh trái không dùng Văn Thanh, ông Park tương đối có lý khi sử dụng Hồng Duy. Anh bám biên khá chắc và còn suýt tạo bùng nổ bằng hai cú sút liên tiếp. Nhưng thật đáng tiếc, một trong hai cú sút không biến thành cơ hội thành bàn. Chúng ta không được hưởng phạt đền dù bóng đã chạm tay cầu thủ Úc trong vòng cấm. Có thể trong tài chính Rashim cho rằng cầu thủ Úc hướng tay thuận theo chiều di chuyển tự nhiên của cơ thể nên không có lý do thổi penalty. Đội Úc giành tới 74% quyền kiểm soát thế trận, nhưng để nói họ có thực sự sắc nét hay không thì có lẽ là không. Tuyển Việt Nam bị lép vế nhưng cũng đã triển khai được nhiều tình huống phản công rất có ý đồ. Hoàng Đức tự tin cầm bóng tiến thẳng về trước vòng cấm của đội Úc. Còn Văn Đức và Quang Hải cũng di chuyển không bóng hợp lý để buộc hậu vệ của đối phương mất đi sự tập trung vào một mục tiêu. Đáng tiếc rằng ở khâu quyết định, Văn Đức và Quang Hải đã xử lý không tốt thật sự. Một tình huống tấn công tốt nữa của chúng ta là Quang Hải di chuyển không bóng khéo léo bên cánh phải để nhận đường truyền của Trọng Hoàng. Tuyển Việt Nam đã có một pha phối hợp sáng nước, nhưng cái cần là hiệu quả thì không. Nhưng thật tiếc ở cuối hiệp 1, các cầu thủ phòng ngự của tuyển Việt Nam đã dâng cao và lập tức phải trả giá rất đắt bằng bàn thắng của đối phương. Tính khoa học trong hệ thống phòng thủ của chúng ta đã bị phá vỡ chỉ với một tình huống tưởng chừng như rất đơn giản. Thay thế một tiền vệ phòng ngự Tuấn Anh bằng một tiền đạo Văn Toàn ở đầu hiệp 2, rồi đến phút 62 lại rút một tiền đạo ảo là Văn Đức để thay bằng một tiền vệ phòng ngự là Đức Huy. Ông Park luôn muốn cân bằng khối đội hình của tuyển Việt Nam, tuy nhiên các học trò của ông cũng không thể đảo ngược thế cờ. Nhiều tình huống Hoàng Đức tỏa sáng trong cả phòng ngự lẫn tấn công, Song Anh cũng không thành công bởi đội bạn chơi quá chắc chắn. Thất bại với tỷ số 0-1 trước đội bóng của đẳng cấp vượt trội như Úc không phải là một điều đáng hổ thẹn với tuyển Việt Nam. Tin tiếp theo Có thăng hoa, có vấp ngã mới giúp tuyển Việt Nam trưởng thành ở biển lớn. Mỗi trận đấu, dù kết quả có thế nào, cũng cho đội tuyển Việt Nam cơ hội được trải nghiệm, được trưởng thành. Vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á, ích lợi là vậy đấy. Quang Hải ghi bàn cho tuyển Việt Nam tại Ả Rập Xê Út từ cú sút xa tuyệt đẹp. Chỉ tiếc là anh và các đồng đội của mình không thể bảo toàn được tỷ số. Sang đến trận gặp đội Úc, từ đường chọc khe tinh xảo của đồng đội, Quang Hải lao lên và khi cảm nhận được đối thủ sẽ xông vào cướp bóng từ chân của mình, nên Hải không kịp chỉnh một nhịp nào mà sút ngay. Bóng bay cũng khá căng nhưng quỹ đạo lại không theo hướng mà Hải muốn là phía trong khung thành đội bạn nếu để nhấn lại những nét gì đáng nhớ nhất của đội tuyển Việt Nam trong chặng khởi đầu vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á, có thể kể đến những tình huống có gắn tên Quang Hải. Nhưng dĩ nhiên, cũng không thể không nhắc tới cú vặn lườn của Hồng Duy khi anh thực hiện pha leo biên và sút như búa bổ từ hành lang trái, khiến cầu thủ Úc sau đó phải nín thở, chờ đợi, rồi thở phào nhẹ nhõm vì không bị trọng tài thổi phạt đền. Cũng không nên quên những cú sộc bóng của Hoàng Đức vào trung lộ của đội Úc cũng nên kể thêm những pha sọp bóng hợp lệ, đầy dũng mãnh khi Trọng Hoàng hay Tiến Dũng muốn giải vây cho đội nhà. Lần đầu tiên ra biển lớn, đội tuyển Việt Nam có những ưu điểm được ghi nhận là sự tự tin, ly lợm, quyết đoán, lối chơi có ít nhiều đường nét và cũng tạo ra được những miếng đánh từ phản công, tuy hiệu quả chưa thực sự cao. Vô số những bài học quý giá về chuyên môn đã và sẽ được các cầu thủ Việt Nam thu lượm để làm hành trang cho con đường trông gai sắp tới. Huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nói, chạm trán với hai đối thủ của bảng B, đội tuyển Việt Nam đã bấp phải hai trường phái bóng đá tương đối đối lập nhau. Đội Ả Rập Xê Út dữ dội, ồn ào, còn đội Úc ôn hòa hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng những điểm chung của họ là đều có được chiến thắng. Nhìn cách đội Úc khai triển tấn công, họ không nôn nóng, không dồn ép đối phương mà vẫn tiêu hao được năng lượng của đối phương theo cách riêng của mình. Họ vẫn trên chúng ta một bậc về đẳng cấp, nhưng rõ ràng từ trận đầu tiên đến trận thứ hai, cầu thủ Việt Nam đã hợp lý hơn trong việc giữ cự ly đội hình. Đây là điều rất quan trọng, bởi nếu phá vỡ cự ly đội hình, lối chơi của một đội bóng sẽ bị phá sản. Trận trước, rất nhiều tình huống giữa tiền vệ và tiền đạo khoảng cách quá mênh mông nên khi người nọ truyền người kia, bóng chưa kịp đến chân đã bị đối thủ nẫng mất. Hoặc giữa hàng hậu vệ và tiền vệ, để lộ khoảng trống bởi các vị trí không giữ được mối liên kết mật thiết, ở trận thứ hai, một số nhược điểm về cự ly đội hình đã được giảm thiểu. Đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào ngày 16 tháng 9 và có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội Trung Quốc. Nói gì thì nói, đội bạn vẫn nhỉnh hơn ta một chút về thể hình và thể lực nên công tác y tế của tuyển Việt Nam trong thời gian tới là cực kỳ quan trọng. Ông Park sẽ rèn rũa thêm về chuyên môn cho các học trò, nhưng nếu nhân sự không khỏe thì những nhiệm vụ về chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phải đảm bảo song song hai vấn đề rất quan trọng của tuyển Việt Nam, đó là có được chiến thuật hợp lý và một nền tảng thể lực đủ tốt để cáng đáng được những gì mà ông Park mong mỏi, huấn luyện viên Minh Sương nhấn mạnh. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo báo tin vui về công phượng ở đội tuyển Việt Nam. Vài ngày tới, Công Phượng sẽ có mặt tại Hà Nội để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đội tuyển Việt Nam hội quân hồi đầu tháng 8, tôi được biết Công Phượng bận việc riêng vô cùng quan trọng. Vợ cậu ấy sinh con vào thời điểm ấy nên Công Phượng không thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam được. Tôi nghĩ đây là việc rất ý nghĩa với cậu ấy. Tôi cũng bàn với VF, nhưng tôi tôn trọng việc cá nhân của cậu ấy. Sau đó tôi có vài lần đề xuất với VF để triệu tập Công Phượng lên đội tuyển, nhưng do tình hình dịch Covid-19 khá căng thẳng nên các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phải tạm ngưng nên Công Phượng chưa thể tập trung đội tuyển Việt Nam được. Đó là chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo trong phòng họp báo sau trận thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Australia tối ngày 7 tháng 9 trên sân Mỹ Đình. Khi giới truyền thông đưa ra thắc mắc về việc tại sao nhà cầm quân người Hàn Quốc không gọi Công Phượng lên tuyển để đấu Úc Trước đó một ngày, VF xác nhận với phóng viên về việc họ đang hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng để đưa công phượng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Cũng trong cuộc họp báo kể trên, thầy Park đã tiết lộ thời điểm chính xác tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai có mặt tại Hà Nội. Ông Park nói tiếp, nhân đây tôi cũng muốn làm rõ luôn với các phóng viên rằng tôi có yêu cầu triệu tập công phượng lên đội tuyển chứ không phải không. Mọi người đừng có nghĩ tôi có vấn đề gì với công phượng được biết, Vf đã nỗ lực hoàn tất thủ tục để công phượng có thể tập trung thời gian tới. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 9, Công Phượng sẽ có mặt ở Hà Nội. Tuy nhiên, Công Phượng đã trải qua khoảng thời gian 40 ngày không tập luyện rồi, nên tôi chưa thể biết được chính xác tình hình sức khỏe của cậu ấy bây giờ thế nào. Có sự phục vụ của Công Phượng, huấn luyện viên Park giờ sẽ có thêm những phương án trên hàng công của đội tuyển Việt Nam khi những chiến binh sao vàng gặp đội tuyển Trung Quốc trên đất UAE vào ngày 7 tháng 10 và đội tuyển Oman ngày 12 tháng 10. Các đối thủ được cho là Vừa Tâm với Quảng Hải cùng đồng đội. Sau trận thua Australia, các tuyển thủ Việt Nam dự kiến được nghỉ một tuần trước khi hội quân trở lại 12 giờ ngày 16 tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với đội tuyển Việt Nam. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền trước Australia. Các trọng tài và chuyên gia bóng đá đều nhận tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể được hưởng quả 11m trong tình huống hậu vệ Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Australia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía đội khách. Đáng chú ý, kết quả này gây ra nhiều tranh cãi khi trong hiệp 1, trọng tài chính Ibrahim al đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả 11m sau khi một hậu vệ của Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cụ thể ở phút thứ 28, hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy đã tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, đi thẳng về phía cầu môn của đội khách. Tuy nhiên, pha sút xa nguy hiểm này đã bị chặn lại khi bóng trúng vào tay trung vệ Ryan Grant. Mặc dù màn hình chiếu chậm quay khá rõ việc hậu vệ của Australia đã vươn tay ra chặn bóng, nhưng trọng tài người qua ta sau đó tham khảo va đã xua tay cho trận đấu tiếp tục mà không thổi phạt 11 mét. Nhận xét nhanh về tình huống này, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Văn Hiền nói Việc tổ ba đưa ra tư vấn cho trọng tài chính trong tình huống này là hoàn toàn hợp lý. Tuy tôi đánh giá hậu vệ Australia không cố tình dùng tay chơi bóng trong pha bóng này, nhưng cú bay người cản phá của anh ta là phải chấp nhận rủi ro khi tay phình ra bất thường. Điều này xứng đáng có phạt đền cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, bình luận viên Quang Tùng nhận định phần lớn trọng tài đều sẽ thổi 11m trong pha bóng này. Cùng quan điểm đó, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh HFF, ông Trương Ngọc Tuấn cho rằng Quyết định không thổi penalty của trọng tài chính chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Đây là tình huống 50-50, trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt 11m kèm một chiếc thẻ vàng cho hậu vệ Australia nếu nhận định tay cầu thủ này phình to ra bất thường. Nếu quyết định như vậy, không ai trách được trọng tài và tuyển Australia phải chấp nhận điều đó, giống như trường hợp của Đỗ Duy Mạnh ở trận đấu với Saudi Arabia. Tuy nhiên, về góc độ chuyên môn, trọng tài chính cũng có cơ sở để không thổi phạt, bởi lẽ tình huống này 100% là lỗi nếu hậu vệ này đang đứng ngang. Nhưng trong trường hợp này anh ta đang xoay người né tránh nên trọng tài dễ nhận định động tác tay anh ta là hành động tự nhiên. Bên cạnh đó, lực sút mạnh còn khiến tay anh ta bị bung ra nên trọng tài có thể cho rằng tay tình to ra bất thường do có tác động của bóng, vì vậy mà không thổi phạt. Tôi chỉ cảm thấy tiếc vì trong tình huống nhạy cảm trên, trọng tài đã có quyết định mà bất lợi thuộc về chúng ta. Ông Hoàng Ngọc